Chào các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ Hôm nay rất vui khi gặp lại các bạn Hôm nay mình sẽ à, dùng hết sức mình Mình sẽ dùng à, để đói bụng á Mình sẽ ăn hết cái gỗ hành này nha nhiều dùng khác người ta gọi là tắc thì quất trái quất gì đó trái tắc gì đó nhưng mà để nói gì cái trái này thôi cái hạnh là tết thường người ta chưng rồi nè làm kiển làm mứt làm các cái nước hạnh này chua rất là chua ha có thể dùng để uống ờ, làm nước uống làm nước uống làm uống uống chung uống dưới đá nghe đây là trái hạnh đây hôm nay là một một một gỗ hạnh này ha gỗ hạnh rất là bự nha các bạn rất là nhiều mình sẽ dùng hết sức lực mình đã ăn hết gỗ hạnh này nha và bây giờ mình sẽ tiến hành ăn hết gỗ hạnh này Ui. Nhắc luôn các bạn Sao nào phải là múc cái cái cái giỏ đó cho các bạn cua đã cua để chị bữa để chị bữa đang bầu nó bán này cái này mình mình nó bầu nó nó bán này đây mình chỉ thức ăn mình cố gắng ăn hết chỗ này cua nó muốn cái cua các bạn anh nào cái nào mà cái cái cái sò nhỏ sân nha các bạn rồi địa của cái lắm. Đấy, người địa của người bằng bằng bầu các bạn. anh nào bên nào mà mà múc cái cái cái sọ đỏ đi sơn này các bạn mình lột ra cua đặc luôn anh em bữa không trời bây giờ mình còn bầu hai bát này cái này mình có bầu nó này, đây mình chỉ thử thôi hết chịu anh này Ủa. em đùa các bạn anh nào cái nào mà mà nút cái cái cái cái sọ nhỏ bên sân các bạn lộn Ủa đã buồn này à? có chơi không? này ờ, có chơi mỡ bằng bằng bẩu nó bán này Vậy là mình nó bẩu nó nó bán này Đây mình chỉ thức nó mình cố gắng ăn thử Hết chỗ ăn nè luôn à quá luôn thật sự là nãy giờ các bạn là các bạn đang điều một biết là các bạn đang cầm hai trái vậy đang cầm trái vậy nó cũng nói bắt đuôi bắt có mấy con có một cửa này tôi nói bắt đuôi bắt đuôi bạn bắt đuôi nha đuôi nhà để nó đuôi ha ừ đúng rồi đó có những đúng rồi mình đọc là cái cái điều này dạ tao bảo dạ cái nói tao đùa mà cái này cái này của mình để tao làm bảo hai điều này bảo bảo cái gì tôi dính sự là nãy giờ mình mình ăn cũng nhiều quá các bạn là là cái gỗ hạnh nó, nó giật được một, một một miếng à các bạn ơi mình ăn tầm à, hai ba chục trái gì hai ba chục ba chục trái gì vậy quá chua rồi hạnh quá chua rồi chỉ có mấy mấy chua nào có một cửa ăn thèm chua nó ăn nổi nha quá chua rồi Ừ, ừ. quá chua các bạn rất là chua ha ừ, chua nhã sát kìa ha các bạn này rất là chua hả bạn ăn chấm muối thì đỡ hơn đó nhưng mà nó cũng rất là chua mình không thể nào ăn ăn hết cái gỗ cái gỗ hành này được chăn tầm ba bốn chục trái à hết nổi à rất là chua các bạn ừ, ừ, ừ, chua à. ừ, này chỉ có heo mới ăn hết nổi cái gạo gỗ này em chứ người ta đâu ăn nổi đâu có mấy bà bầu rồi á ăn hết cái gỗ này chắc ăn mình đảm bảo luôn quá ừ chua trái gì đâu mà chua dữ này phải ngọt sao ăn cho ngon chua lè chua lét kỳ cục ăn gì đây? trái bất hạnh hay trái hạnh sao tự nhiên gọi nó trái hạnh ừ. Ừ, ừ, ừ. quá chua nấu cột luôn á nãy giờ mình ăn à cái đống xác nó nằm bên đây nguyên một đống xác luôn đóng đống vỏ <laughs> còn cái cái này là mấy cái, cái gỗ hạnh đây mình ăn còn nhiêu đây không thể nào ăn nổi nữa các bạn không thể nào ăn nổi thật sự nãy giờ mình ăn cũng tầm cỡ ờ, ba mấy bốn chục trái gì đó nhưng mà chua quá mình không thể nào ăn hết hết hết mọi cái gỗ hạnh này các bạn mình mình xin bỏ cuộc tại đây cái gò này rất còn rất là nhiều nha mình ăn mới tầm chưa ba mấy bốn chục trái thôi nhưng mà nó hết hết nổi rồi quá chua đi nó quá chua đi chua là chúng ta bị bị bị bị chảy nước nước giải luôn á ờ. cồn cào lắm nha các bạn nào có có nên thử thì thử, thử một hai trái này là ăn thử một gỗ này như thế nào ha chứ mình này thôi mình bỏ cuộc rồi các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha trên đăng ký phía dưới nha ủng hộ ủng hộ kênh nha rồi nhớ tặng mình một cái subscribe nha cảm ơn các bạn rồi bye bye các bạn cảm ơn các bạn đã xem video hẹn các bạn ở video lần sau bye bye